chào mừng các bạn quay lại kênh Fan TV thì cũng lâu rồi mình không có review sản phẩm thì hôm nay mình tiện mình mua được à, con Macro 2013 này mình thấy nó khá là hay nên mình muốn à, chia sẻ lại cho các bạn ha nếu các bạn mà có ý định muốn nâng cấp máy tính á, mà cái bất dịch các bạn hạn chế chẳng hạn là các bạn đang suy nghĩ đến có một cái máy à, máy tốt này hiệu hiệu năng tốt này rồi à, à, có khả năng nâng cấp lên á, thì các bạn có thể nghiên, nghiên cứu về con này ha à, ngoài cái chuyện giá nó còn có cái à, cái giao diện khá là đẹp à, thì mình sẽ chia sẻ kỹ con này sau thì đầu tiên trước khi mình nói về con này mình sẽ nói về cái à, cái nguyên nhân tại sao mình cần phải đổi cái cái máy mới ha thì à, bên này của mình là con Mac Pro MacBook Pro 2012 thì con này mình mua tại thời điểm nó mới ra luôn cái thời điểm đó là mình đang đang làm bên Nhật đó thì mình đó đó nó mới ra là mình mua con này luôn thì đến giờ là nó đã được khoảng 9 năm rồi 9 năm thì đồ của mát thì mình công nhận là nó nó rất là bền nó là về độ bền thì không, không cần phải chê thì ờ, một cái laptop bình thường tuổi thọ khoảng 5 năm thôi thì con này 5 năm mình xài nó vẫn rất ok nhưng mà đến ờ, năm này là năm thứ thứ 9 này thì bắt đầu nó xảy ra những số vấn đề thứ nhất là cái chắc bát của nó có vấn đề tức là mình mà thấy con chuột nó vẫn mu được bình thường đúng không nhưng mà mình sẽ không thể click được không double click được hai ngón này mình không thể đúc hai ngón được đó và mình cũng không thể rút được rồi nó bị vân lên sờ là thấy vân hẳn lên luôn rồi thứ hai nữa là cái màn hình của nó màn hình của nó là bây giờ nó đang bị giống như giống như vết xước vậy cái này có khả năng là do mình vệ sinh á không tốt mình kè vô cái cái cùng nó bị thành như thế này nhưng mà hiện tại bây giờ muốn tìm được cái màn hình để thay cái này cũng cũng khó với lại giờ 8 năm rồi à, ờ, 9 năm rồi nên là đến lúc cũng đến lúc phải thay thì lúc mình thay con này á, thì mình sẽ suy nghĩ nó là mình sẽ đầu tiên cân đối cái bất diệt mình có được bao nhiêu đó thì hiện tại là mình chỉ có bất diệt khoảng 20 triệu thôi 20 triệu mà muốn vẫn muốn xài hàng Apple á và vẫn muốn cấu hình nó nó mạnh á để mình có thể làm được ví dụ như lập trình chẳng hạn tại mình làm lập trình mà ví dụ như mở ít code rồi mình uh, có thể thỉnh thoảng mình mình là youtuber luôn nên mình sẽ uh, cần edit video chẳng hạn đó, thì lúc mở iMovie rồi các các cái chương trình ví dụ như làm keynote gì đó thì nó nó rất là nặng con này hiện giờ chạy với lại uh, Ờ, chạy với iMovie chẳng hạn mình render một cái video nó render lâu kinh kinh khủng render nó có khi cả tiếng hơn tiếng mới xong được rồi khi mà làm thì nó lắc cái nguyên nhân cũng một phần là do cái ram của con này khá là hạn chế ram con này mình ờ, để mình mở thử cho các bạn coi cái ram nó ram nó như 16 g thôi à, khá là hạn chế vào đi à, ram nó chỉ có 8 g thôi mình nhớ nhầm nhé ram nó chỉ có 8 g thôi à, con này ngày trước mình mua là coi như bảy hai trăm chín này đùa co đó thì bây giờ mình cần cần nâng cấp lên thì mình xem ở trên mạng ấy, thì các bạn nói rất là nhiều về cái cái uh, con Mac Mini á, M1 thì mình xem review người ta nói performance khá là good nhưng mà cái với mức tiền của mình cái bất diệt của mình chỉ khoảng 20 triệu mình chỉ mua được con uh, à, M1 với cái RAM là 8GB thôi 8GB là giống như con này của mình đó thì thường máy tính mà cái cái ram nó nhỏ thì nó sẽ bị cái hạn chế là nếu các bạn mở nhiều ứng dụng tức là nếu mở một ứng dụng có thể nó chạy khá là ok phần performance khá là tốt nhưng nếu mà tại vì bình thường sai máy tính không bao giờ mình mở một ứng dụng hết mình sẽ mở rất là nhiều ứng dụng thì lúc mình mở nhiều ứng dụng thì nó sẽ nó sẽ cần sum hết cái ram của mình thì lúc đó là cái máy nó sẽ chạy chậm rõ ràng luôn các bạn sẽ cảm nhận được là nó rất là chậm thì mình mới mình mới tìm xem là ngoài con M1 đó mình có thể mua được con gì mức 20 triệu không thì mình tìm á, thì mình rất ưng với con này nè tại vì cái thời điểm 2013 lúc nó ra cái máy này á, mình rất là thích nhưng mà lúc đó là mình đã uh, đã về nước rồi với lại cái cái thời điểm đó là cái kinh tế mình á, lúc đó đang có chút vấn đề nên là mình không thể mua được con này con này lúc đó nó rất là cao lúc nó lúc mới ra nó có thể nó tới 6.000 đô là à, cực kỳ mắc luôn à, thì hiện giờ đối với một cái trang mà đây, đây là mình xem giá trên trang thương điện tử thì nó chỉ có 31.5 triệu thôi nhưng mà nó vẫn cao hơn dịch mình khá là nhiều thì mình mới tìm hiểu xem là cái máy này vốn dĩ là 31.5 này là máy cũ thôi nhé bạn không phải mới đâu nhưng mà mình tìm á mình tìm trên chợ tốt mình lại phát hiện ra là có à, có một con nó bán giá tức là con cấu hình như như con này luôn này y chóc như con này cấu hình nó sẽ là như thế này mình sẽ show các bạn này đó đây mình mua về đây này mình mua chỉ có hai chục triệu thôi và mình kiểm tra đây là cái máy của một anh anh à, anh cũng đi Nhật về xong rồi bây giờ anh anh mua về anh xài một thời gian bây giờ anh anh lại đi nước ngoài tiếp nên anh không có thời không có thời gian không mang con này theo được và không có thời gian sử dụng nó nên bán lại cho người à, nói chung là mình cũng may mình gặp rồi thôi thì nó anh bán lại mình có 20 triệu thôi à. thì thấy khá là ok chứ nếu mình mua con M1 thì mình sẽ có à, một số cái hạn chế à, tí mình sẽ nói là con M1 nó sẽ bị hạn chế những cái gì ha còn con này nó sẽ ok hơn thì hôm nay con này mình xe bạn cấu hình luôn cấu hình con này đây con này nó chạy cái chip là Intel uh, Intel Xeon uh, i5 6 core và 3.5 GHz nó mạnh hơn con của mình rất là nhiều luôn con của mình chỉ có hai core và 2.9 này con này là 6 core 3.5 và cái cái chip của nó là chip Xeon đó, là chip dành cho máy chạm máy server đó. đó. thì nó nó tốt hơn chip uh, uh, Intel uh, Intel Core Core i7 hay Core i9 á, nó ở chỗ là nó xử lý đa luồng tốt hơn à. thì mình đẹp đọc trên review nó xử lý đa luồng tốt hơn rồi ngoài ra là nó còn có cạc đồ họa nữa nó là dual dual cạc AMD uh, D500 ha và nó 3 g có 3 g RAM cho cái 3 g cho cái card đồ họa à, nó chạy khá là hút ha card đồ họa cũng có nè rồi uh, RAM thì 32 g 32 GB mà nó là DD DDR3 nè rồi ECC nữa là tự động sửa lỗi nữa à, khá là ngon rồi à, bộ nhớ của nó bộ nhớ trong của nó là SSD 256 GB thì cái cái 256 GB này nó làm mình khá lăn tăn là tại sao mà Apple lại uh, hiện tại bây giờ những cái dòng máy như Mac Mini chẳng hạn nó cũng chỉ cho bộ nhớ trong SSD khoảng 256 GB thôi không biết cái số này là mai số gì nhưng mà nếu mà như mình á mình xài cứng á mình thấy là 200 5 6 gb là khá là nhỏ thì mình tìm hiểu á là đối với những cái máy giống như thế này á là người ta à, người ta sẽ bánh xài cái 256 gb đó là cái ổ cứng để ta cài hệ điều hành nè và sử dụng những cái dữ liệu mà tại thời điểm đó người ta cần sử sử dụng nó cho ứng dụng của họ người ta chạy nhanh thôi còn à, những cái dữ liệu mà mình ít tương tác hoặc là dữ liệu mà mình để lưu trữ thì mình sẽ lưu ở một ổ cứng ở ngoài nó gọi là NVM nó sẽ ở ngoài nó, nó sẽ lắp in vô đây nó sẽ sử dụng những cái cổng bớt này nó in thì tốc độ truy xuất nó cũng rất là nhanh nhanh hơn ổ, ổ HDD rất là nhiều à, thì nó sẽ ví dụ như mình muốn mở rộng mình sẽ mua một cái ổ cứng ngoài và mình cắm vào ống thân Thunderbird thì cái máy này á, nó hơn cái máy à, M1 mini ở cái chỗ là nó có rất nhiều cổng Thunderbird đây nó có 6 cổng lắm nếu mà các bạn mà mua cái máy à, M1 của thằng à, à Mac mini M1 của Apple thì chỉ có hai cổng thôi hai cổng nhưng mà nó trong đó chỉ có một cộng xuất được ra màn hình thôi à. còn đây đó là nó xúc bọt cho mình mình thấy là 6 cộng này có thể xúc bọt mình hết được luôn ha. và nó xúc bọt xuất ờ, video 4K cái máy này giống như cái chạm server ấy. thì hôm qua mình đã thử kết nối với hai màn hình của mình xuất khá là ok thì ờ, cái cái vấn đề cộng này á, là mình mình cảm thấy khá ức chế vì trên con macro này là nó chỉ cho mình có một cộng thôi đó và nó làm mình tiêu tốn khá nhiều tiền mình nhìn nó chỉ có một cộng thunderbird này nè đó thì trên con Mac mini á, nó chỉ có hai cộng thôi à, với cộng HDMI thì con Mac mini tối đa xuất được hai màn hình nhưng mà tại vì ví dụ như là khi mình bạn làm việc á có đôi lúc bạn cần có khi xuất tới ba màn hình chẳng hạn ví dụ như một cái màn hình để các bạn cầm be màn một màn hình của các bạn uh, làm design chẳng hạn rồi khi bạn test bạn muốn uh, chạy à, nhiều cái ứng dụng cùng lúc để chạy test chẳng hạn thì nó cái số lượng màn hình nó rất là quan trọng các bạn một màn hình thì làm rất rất là khó chịu thì với cái cái máy này á là đôi lúc là mình phải làm những cái giải pháp rất là chấp vá để cho tăng số lượng màn hình lên là mình mua một cái cái cổng chuyển từ USB 3.0 ra HDMI này nhưng mà cái cái cổng này là đồ Trung Quốc nó có vấn đề á tức là nó trong này nó nó sẽ có một phần mềm nó sẽ capture cái màn hình này xong nó nó, nó chuyển sang màn hình này nên cái độ phân giải cực kỳ thấp luôn và nó kéo CPU của máy mình khá là nặng nên là đây cũng là một những nguyên nhân mà mình phải thay con máy này à, thì cái máy này nó sẽ giải quyết được cái trường hợp là thiếu thân robot ha thì bạn có thể gắn được rất nhiều cổng kết nối bên ngoài ngoài ra USB á, USB đây là bốn cổng USB 3.0 khá là ok rồi à, nó có tai nghe nè à, rất tai nghe cấm nè có loa có một cái loa khá nhỏ đây nhưng mà nhạc của cái này thì hơi dở mình nếu mà chạy nhạc trên con này thì rất là dở ngoài ra là bluetooth wi-fi đều có đủ hết rồi nó có à, cổng HDMI nè rồi cái này là cổng nguồn nó thiết kế rất là đẹp là nguyên khối nên ờ, cái thiết kế đẹp là một phần khiến mình mua nó cái thứ hai nữa là nó mở rộng rất là dễ nha các bạn trong này nó đã có 32 GB RAM rồi đó và cách cách mở nó cũng rất là đơn giản nhé mở một cái bo mình kéo này lên thôi gạt qua unlock thôi và các bạn mở ra và bạn thay cái mình bạn nâng cấp á, thì nó giống như kiểu dạng in á. bạn cứ tháo cái tháo cái ram cũ gắn ram mới hoặc là tháo ổ cứng uh, cú gắn ổ cứng mới vô rất là đơn giản đây mình nhắc lên trước này nhắc lên không giống như là uh, những cái máy mát uh, mát mini hay là hay là những con mát rồi như này các bạn phải có tô vít các bạn phải biết cách uh, tháo ráp bạn mới tháo được còn con này các bạn bạn thấy đơn giản mình chỉ cần unlock mình có thể tháo được cái cây ra Và trong này á, là tất cả nó, nó giống như kiểu dạng lắp in đấy các bạn ấn nút là bạn có thể thay được ram này đó. Nó sẽ bung ram ra bên này là hai thanh ram này đó ở bên này hai thanh ram đó thì cái ờ, cái này mỗi thanh mình là 8 g nên là 32 g nhưng mà bạn có thể lên thành 256 g rất là ờ, chỉ cần các bạn mua ram các bạn gắn vô là ok thôi rồi bên này nó có một cái kẹp đồ họa này này kẹp đồ họa này đó xong rồi ờ, gắn lên trên bên này thì nó sẽ có một cái cái này là ổ cứng này ổ cứng này cũng dạng ốc thôi thì các bạn nếu muốn các bạn không hài lòng với 256 g bạn có thể tháo ra mua một cái ổ cứng mới gắn vào đây thì trên mạng nó rất nhiều cách chỉ để nâng cấp con này lên là chạy cũng không kém gì con con 2019 vừa ra tức là nó, nó có cách để nâng cấp lên nâng cấp được cái chip luôn tức là người ta có thể tháo ra và người ta nâng luôn cái à, cái chip Intel Intel Xeon 6 nhân thành 12 nhân nó có thể làm được luôn thì à, mình thấy là nó nó khá là ok nhưng con này nó có nhược điểm là nó chỉ có duy nhất một cái quạt trên này thôi các bạn thì cái cái luồng khí là dưới này bạn thấy nó nó khắc này khắc giống như kiểu cánh hoa sen này thì khi mà à, nó chạy á là nó hút khí từ dưới này cho nó đi qua một cái trục ở dưới này có một cái trục đồng đi qua trục đồng đây xong đi lên trên này nên là lúc mà nó chạy á thì nếu chạy nặng á, thì các bạn sờ này rất là nóng nóng trên này nhưng mà cái này vốn dĩ là một cái xe nó đặt ngoài á nên là mình sẽ không thiết là được nguyên nhân mà nó làm một cái quạt này á, là nó để cho uh, nhất là nó độ tiếng ồn của nó sẽ giảm đi rất là nhiều người ta so sánh là so với những cái server khác á, cái máy chạm khác á, thì con này chạy cực kỳ êm ái nhưng mà nhược điểm là nó nó khá là nóng đó. À, con này á, thì tí nữa mình sẽ mở lên cái mình chạy thử cho bạn một số phần mềm nặng ha rồi mình ấy thì mình thấy render bio nó render rất rất là nhanh luôn tí mình xem rồi chính cái bio này luôn bạn coi là tốc độ render nó sẽ nhanh cỡ nào nhé rồi đó thì à, cái này mình share qua cho các bạn ha nếu các bạn đang consider giữa việc mua một con uh, một con Mac mới với lại mua một cái máy cũ nhưng mà giống như kiểu ờ, bạn mua điện thoại giờ bạn mua một cái bạn có tầm giá khoảng 6 7 triệu thôi các bạn sẽ suy nghĩ mua điện thoại mới hay mua một con flagship cũ thì con này cái cái con Mac Pro này giống như một con flagship cũ nè thì các bạn có thể consider mua nó ha mình mình mua về mình cũng thấy khá là hài lòng khá là ok nhưng mà khi các bạn mua các bạn có thể tìm mình thì mình tìm ở trên cái trang như 5 giây hoặc là chợ tốt chẳng hạn thì các bạn mua nên mua của những người mà người bán cá nhân thôi à, người ta nhu cầu dùng ít ấy, thì dùng ít thì nó nó vẫn còn tốt ha đó. cái này à, anh này anh bán cho mình thì anh cũng nói là anh xài cũng khá là ít thôi anh chưa bung máy lần nào mình cũng kiểm tra hết là ốc yết đồ cũng chưa chưa bị cây chưa bị bung như thế này mà nhìn ốc nó vẫn còn rất là mới máy chưa hề bị bung đâu khá là gút thì khi mua các bạn à, tìm hiểu vậy thôi thế này nó cái là mình nghĩ cũng là một cục thời mình tìm được thôi tiện xe cho mọi người nếu bạn thích video của mình thì à, nhớ like à, share subscribe kênh của mình nhé cảm ơn rất nhiều